Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay lại với cái kênh uh, Tiến soi kèo cũng như là cái kênh uh, Tiến bóng đá nhé. Thì uh, trong ngày hôm nay tiếng cũng đã lên video soi kèo cho anh em một cái trận đấu tại cái cúp C2 uh, được diễn ra vào lúc 0 giờ 45 phim nay cũng như rạng sáng ngày mai. Đó chính là trận đấu giữa Real Betis với uh, trận đấu giữa Manchester United đấy thì cái trận đấu này Tiến sẽ uh, công chiếu cho anh em vào lúc 6 giờ sáng ngày 16 tháng 3 này anh em có thể thấy là Tiến nhận định cho anh em các trận đấu sớm rất là sớm sớm trước một ngày luôn đấy để cho anh em có thể uh, có được cái đề xuất từ cái kênh YouTube thì anh em mới tìm ra được cái video uh, soi kèo từ cái kênh của Tiến để anh em tham khảo đó vì nhận định sớm nên chưa có được những cái đội hình ra sân dự kiến này cũng như là nhiều cái mã kèo đấy nên anh em cứ xem hết cái video này của Tiến để để anh em uh, hiểu thêm về à, cái cách so kèo của Tiến cũng như là đưa ra những cái mã kèo mà hợp lý nhất và phân tích cái trận đấu à, để cho anh em à, lựa chọn được những cái mã kèo phù hợp để cho anh em đầu tư đấy thì <coughs> trước khi mà mà đến với thêm cái video nhận định các trận đấu ngày hôm nay ấy, thì Tiến sẽ đảo sơ cho anh em xem thêm một lần nữa về hai cái mã kèo mà C1 hai cái trận C1 mà Tiến đã cho anh em vào uh, tối ngày hôm nay đấy thì uh, mới hồi khuya nay thì uh, vào lúc 3 giờ rạng sáng này thì thì thằng cái thằng có hai trận đấu tại cúp C1 đó chính là trận đấu giữa Man City với Leipzig là trận đầu tiên này thì ở trận đấu này trên cái video trước Tiến đã cho anh em đó chính là mã kèo Manchester City chấp 1.25 cả trận cùng với mã kèo chấp nửa trái ở hiệp 1 đó thì cái mã riêng cái mã kèo này thì anh em đã húp full húp full được hai cái mã kèo trong cái trận Man City này đấy à, trước tiên thì chúc tiến xin chúc mừng các anh em trên nhóm cũng như các anh em đã theo dõi kênh youtube của tiến và đã đều đầu tư tin tưởng theo tiến hai cái mã kèo này nhé đấy thì đã hút full này đó và thứ hai là cái chặn ờ, giữa uh, chặn C1 giữa Porto Winter diễn ra cùng giờ luôn đó thì cái trận đấu này Tiến đã cho anh em cái mã kèo đó chính là cái mã kèo đội chủ nhà Porto uh, là mã kèo đồng cùng với mã kèo là ở hiệp 1 kèo đồng luôn đó nhưng mà trong video này tiến cũng có nói với anh em á là anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là bot to được chấp 0.25 nếu như mà anh em tin tưởng hơn thì anh em vào luôn cái mã kèo đồng đúng không anh em đó thì chắc chắn là tiến tin là sẽ có rất là nhiều anh em vào cái mã kèo là bot to được chấp 0.25 cả chặn đấy thì những anh em nào mà đã vào cái chặn này vào cái kèo 0.25 thì chắc chắn anh em cũng đã húp được nửa mâm cái chặn này rồi đấy thì nói chung hai trận đấu C1 vừa rồi thì anh em đã húp được ba kèo từ à, từ cái kênh YouTube mà Tiến đã cho anh em. Đó thì Tiến xin ờ, chúc mừng một lần nữa cho các anh em đã thắng các mã kèo đó nhá. Đấy. <coughs> Thì quay lại với các video này, à, tiếp theo đây Tiến sẽ nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu tại cúp C2. Thì trận MU với Betis Tiến đã lên video rồi này. Thì à, tiếp theo đây Tiến sẽ lựa chọn cái trận đấu vào lúc 3 giờ nha anh em. Đó là sau khi cái trận đấu hai trận đấu giữa Betis với MU kết thúc thì à, à, tiến sẽ nhận định cho anh em cái trận đấu giữa arsenal với sân botin nhé <coughs> ok thì ờ, trước khi mà đến với cái video nhận định phân tích về hai cái thằng này thì anh em hãy xem qua cùng tiến à, cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này nhé đây thì à, nhà cái đã đánh giá đội chủ nhà Arsenal với một chiến thắng trước Botin trên sân nhà rất là cao đó lần lượt đưa ra các mã kèo chấp này 1.25 1.5 thậm chí là 1.75 luôn đó anh em còn mức tài xỉu cái chặn là 2.75 ba hòa rồi 2.5 rồi hiệp 1 rồi tại tài xỉu kèo chấp rồi mã tỷ số các kiểu rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn nhé đấy thì ờ, như tiến đã nói đầu video rồi tiến đã nhận định cho anh em trận đấu rất là sớm trước một ngày nên chưa có nhiều mã kèo ví dụ như là mã kèo gốc kèo thẻ ờ, kèo cả hai đội ghi bàn đặc biệt là cả các mã kèo gốc thì anh em theo dõi kênh của tiến cũng biết là tiến thường hay cho anh em những cái mã mà kèo gốc ờ, kèo gốc cả chặn này đó thì những cái mã kèo gốc dễ ăn hơn rất là nhiều so với việc mà anh em phải chơi cái kèo chấp kèo đồng uh, hay kèo tài xỉu này nọ anh em theo dõi chắc anh em cũng hiểu đúng không đó <clears throat> thì hiện tại tuy là chưa có cái mã kèo uh, kèo gốc nhưng uh, sau khi mà mà mà tiến trước khi mà tiến đưa ra cái uh, cái tỷ lệ mà tiến uh, đã lên kèo cho anh em lựa chọn tham khảo ấy thì thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước đã rồi sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn mà mà an toàn nhất nhé nhưng mà trước khi mà mà nhận định hang này thì tiến À, cũng có lôi lời muốn chia sẻ với anh em này à, có nhiều anh em hỏi tiến là vào nhóm của tiến có thu lọc thu phí có có tốn phí gì không hay là vào nhóm các mã kèo có chuẩn không à, hay là cho bừa bậy rồi rồi à, này nọ tùm lum hết đấy thì tiến nói thiệt với anh em luôn tiến cũng như anh em thôi cũng là một người à, chơi bóng chơi banh bóng nhưng mà tiến hơn anh em ở cái chỗ là tiến am hiểu về bóng đá tiến rất là am hiểu về bóng đá vì tiến đã theo cái con đường mà mà nhận định cũng như soi kèo này rất là lâu rồi đấy và cái thứ hai là là những mã kèo mà tiến cho anh em trong nhóm tại sao mà tiến nói trên youtube là tham khảo mà trong nhóm là những mã kèo chuẩn thì sao tại vì trên youtube thì tiến sâu cho anh em trước uh, một ngày trước khi mà trận đấu diễn ra đó có khi là nửa ngày là những cái lúc đó tuy là đó có những cái thông tin về hai đội nhưng mà chắc chắn là nó sẽ chưa có chính xác nhiều đúng không anh em vì vì gần giờ bóng lăn tầm uh, nửa tiếng đến một tiếng trước cái giờ bóng lăn ấy thì thì lúc đó cái đội hình nó sẽ đầy đủ hơn cũng như là về cái thông tin mà chơi với sơ đồ nào ra sân với sơ đồ nào rồi những cầu thủ này chấn thương cái kiểu này nọ đó thì thì lúc đó là tiến mới soi kỹ lại và coi thử cái đội nào là đội cần điểm hay là cái đội nào mà đang có đội hình mạnh rồi chơi tấn công hay phòng thủ rồi rồi dính ai dính thẻ đỏ hay là cái kiểu nói chung là sâu rất là kỹ lúc đó tiến mới đẩy lại các mã kèo lên trên nhóm một lần nữa cho anh em theo đó nên cách tốt nhất thì anh em muốn lấy những mã kèo mà chuẩn nhất thì cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc là cái số zalo tiến có để phía dưới màn hình ở góc video này đấy số zalo 0963 này 731 346 đó telegram kèo bóng cao tiến anh em cứ liên hệ cho tiến đi thì cái uh, điều kiện để vào nhóm của tiến thì tiến nói nhiều lần rồi hoàn toàn là miễn phí luôn vào nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí không thu lọc lá gì từ anh em hết đấy <clears throat> anh em chỉ cần đạt được hai cái điều kiện mà tiến đưa ra thì anh em có thể vào nhóm cùng đồng hành với tiến thứ nhất là anh em có một cái số vốn à, ít nhất cũng từ một hai củ trở lên đúng không anh em chơi banh bóng mà người ta chơi 5 củ 10 củ vài chục chưa nói gì nữa anh em mà cầm vài trăm rồi rồi sao mà theo kèo tiến được đúng không đó ít nhất anh em phải có số vốn là từ một hai củ trở lên nhớ nha một hai củ trở lên thì anh em hãy liên hệ cho tiến đó trường hợp thứ hai cái điều kiện thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến đó vì cái việc anh em chơi cùng trang tiến mới có thể uh, nhận biết được những má kèo trên trang nó như thế nào này đó vì tiến cũng đang chơi chung trang với anh em mà tiến có thể biết được những má kèo với tỷ lệ ăn ra sao và kèo lên kèo xuống lúc nào đó vì mình chung trang với nhau tiến mới nắm bắt được cái tình hình về các má kèo lúc đó thì thì uh, ví dụ như mà giữa trận đấu hay là trước trận đấu hay là sau trận đấu gì đó mà có những biến đổi gì tiến sẽ lập tức đẩy lên nhóm và kêu gọi anh em thay đổi cái má kèo liền nếu mà cũng có thể là những má kèo tiến cho anh em mà tiến thấy không ổn cũng như là trận đấu diễn ra 15 20 phút đi anh em đã vào kèo rồi mà tiến thấy không ổn tiến sẽ lập tức kia anh em bán cái mã kèo đó đó lúc đó anh em chỉ lỗ từ 10 đến 15 phần trăm thôi hoặc là 5 phần trăm thôi sẽ không lỗ nhiều đúng không đó cái việc đó là chơi cùng trang rất là lợi thế còn cái việc mà anh em cầm vài trăm ca vào mà xin chơi báo ngoài qua thầu qua cò thì tiếng nói thật là những anh em đó là không nên đừng có nên liên hệ tiếng luôn tiếng nói thẳng nha đó những anh em mà cầm vài trăm mà xin vào nhóm để để uh, hên xui kiếm lãi lên vài triệu vài chục triệu hay này nọ đó rồi hay là lấy kèo chơi bên ngoài qua thầu qua cỏ thì tốt nhất mấy anh em nó cút đi đừng đừng có tìm tới uh, tiếng nữa đấy thì anh em cầm vài trăm đừng có nghĩ tới cái việc mang lên vài cũ và chục cũ không có đâu anh em đó hay là anh em lấy cái kèo chơi bên ngoài qua thầu qua cỏ anh em làm gì để để được gì anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò nó chơi trên đầu anh em nè nó nó cắn lai cắn lãi tùm lum hết đó ví dụ như cái mã kèo mà Arsenal chấp 1.5 này trên trang nó cho anh em là bỏ một củ ra ăn được 2.04 có nghĩa là bỏ một củ ăn được hai củ lẻ 40k đúng không anh em còn gấp hơn cái cái số 4 của anh em nữa anh em chơi bên ngoài thử cái mã kèo này đi hồng bình hồng cỏ nó chỉ đưa cho em anh em ăn cái mức đó, là bỏ một củ ra ăn chỉ được 1.8 0.8 0.9 thôi bỏ một củ ra ăn được 8 900 thôi trong khi đó trên trang ăn đến ờ, hơn cái số 4 của mình luôn đó anh em thắng kèo nó sẽ cắn được một khúc từ anh em đó, anh em chết không nói gì anh em thử chơi mà số lượng lớn này 5 10 củ hay hai ba chục củ rồi phải một trận đấu anh em mất hết một hai triệu bạc không đấy thì đấy anh em chơi theo cái kiểu đó là nó ăn trên đầu anh em rồi mà anh em thua anh em là người bị thiệt chứ nó cũng được qua hồng tịnh em nữa nó nó đâu có mắc mát cái mẹ gì đâu đúng không trong khi đó anh em thắng thì nó lại ăn được cắn được một khúc tịnh em anh em chơi như vậy là là bị mất tiền ngu rồi là là bị nó chơi trên đầu anh em rồi vậy mà anh em cứ cắm đầu vô chơi để làm gì đúng không đấy thì tốt nhất anh em cứ nên chơi trên trang còn anh em mà tin tưởng tiếng muốn đồng hành với tiếng thì cứ vào nhóm với số vốn ít nhất là một hai củ trở lên và chơi cùng trang với tiếng còn để muốn chơi được cùng trang để chơi được trên trang thì tất nhiên anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng anh em nhớ nha, anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng và có xài chuyển khoản online chuyển khoản online ở đây là có xài banking đó anh em kiểu như là là anh em chơi anh em nạp uh, cái vốn trực tiếp lên trang cũng như là rút cái số vốn đó trực tiếp về cái số tài khoản của anh em đấy anh em chơi như vậy mới có lãi đúng không anh em chơi chơi như vậy thì thì mới kiếm được lãi đồng ra đồng vô anh em chơi theo cái kiểu hên xui thích độ nào vào đó đó chơi qua thầu qua cò thì thì không có đường nào mà có lời để anh em anh em may mắn anh em có ăn đi từ từ cũng phải thua lại thôi mà cái số vốn nó số tiền nó nó sẽ hụt vàng còn thằng thầu còn cò hết như anh em kiếm tiền cho nó vậy đó đấy anh em phải bỏ ngay đi ha đừng có để mất tiền ngu nữa nha đó nếu mà tiến có nói mà có có có ảnh hưởng có có phạm gì đến em thì anh em cho tiến xin lỗi ha tiến chỉ nói thật lòng thôi đấy ok thì với các mặt kèo hiện tại à, à, tiến sẽ cho anh em cùng tiến đi qua cái phân tích nhận định về trận đấu giữa Arsenal với Botin rồi sẽ đưa ra những cái mã kèo một lựa chọn phù hợp nhất đấy và anh em nào mà cần vào nhóm đang thu tha sao bờ đặc biệt là những anh em mà thu tha sao bờ ấy thì thì muốn vào nhóm hãy nhớ rõ hai cái điều kiện tiến đưa ra và liên hệ cho tiến qua cái số zalo với cái số telegram ở phía dưới màn hình này để vào nhóm cùng đồng hành với tiến nhá đấy ok thì thì uh, tiến sẽ quay lại à, cái nhận định phân tích về cặp đấu này thì anh em thấy này sau cái trận hòa hai điều ở lượt đi vừa rồi thì cả hai đội đều có chiến thắng 3-0 trước uh, ờ, uh, ờ, các đội bóng tại giải vô địch quốc gia của mình. Arsenal thì có trận thắng 3-0 trước Fulham ở trên sân khách. Đây tiến sẽ cho anh xem anh em xem này. <coughs> Arsenal thì có trận thắng 3-0 trước Fulham trên sân khách à, và cái chiến thắng này cũng giúp cho Arsenal bảo vệ được cái ngôi đầu bảng với 66 điểm sau 27 vòng đấu và phía trước ngoại hạng Anh còn chỉ còn à, à, tổng cộng hạng Anh là 38 vòng đấu anh em thì phía trước chỉ còn là 11 vòng đấu thôi và Arsenal vẫn đang bỏ thằng Man City đến 5 điểm cách biệt đó thì tuy là cái khoảng cách là chỉ bằng hai cái hai hai trận đấu mà thôi nhưng uh, uh, Arsenal vẫn đang có cái lợi thế lớn trên cái con đường mà bảo vệ ngôi vương của mình để để lên ngôi vô địch ngoại hạng Anh mùa này của mình đấy anh em thấy một cái phong độ cao, cao của Arsenal đấy còn về thằng Bottin thì tiến giới cho anh em sang Botin này Botin cũng có được một chiến thắng trước uh, cái thằng uh, ờ, Boa Vista với tỷ số 3-0 trên sân nhà của Botin đấy thì cái chiến thắng này của Botin cũng giúp cho đội bóng này có được 50 điểm sau 24 24 vòng đấu đó và uh, tiếp tục cái uh, uh, tiếp tục cái uh, cuộc hành trình mà cạnh tranh cái vị trí top 3 cũng như là top 2 của giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha đó thì hiện tại Bottin chỉ kém cái đội top 3 là Barbara với 5 điểm cách biệt mà thôi và kém đội top 2 là Botto với 7 điểm cách biệt đấy một con số là hoàn toàn có thể vượt đuổi nha anh em đó chỉ có cái ngôi vô địch của của vô địch quốc gia Bồ Đào Nha thì 70% à, 80% là thuộc về Benfica rồi vì hiện tại Benfica bỏ xa cái thằng top 2 đến 8 à, điểm cách biệt và bỏ xa cái thằng Bottin đến 15 điểm cách biệt đấy thì mục tiêu của Bottin chắc chắn là sẽ cạnh tranh một cái vị trí vào cái top 3 để lấy cái vé dự cúp C1 châu Âu mùa sau đó đúng không anh em thì hai cái phong độ con này khá là tốt với nhau nhưng về cái trình độ cũng như là để cái đẳng cấp thì chắc chắn là anh em cũng biết là cái uh, lối chơi của ngoại anh cũng như là cái thằng Arsenal này sẽ thi đấu uh, nhanh nhẹn hơn cũng về cái lối tấn công nó nó hay nó hiệu quả hơn đấy vì vậy mà xét về con người cũng như là là trình độ của hai đội bóng này thì chắc chắn Arsenal sẽ nhỉnh hơn Botin đấy anh em nhớ nhá và tiến sẽ cho anh em về cái trận mà đối đầu mới đây ở trận lượt đi này đây thì ở lượt đi cái thằng ờ, Botin này cũng đã cầm hòa được Arsenal ngay trên sân nhà của mình với tỷ số là hai đều đấy thì anh em thấy cái cái cái tỷ số mà cầm bóng trên lệch không đấy thằng Arsenal tuy mà làm khách trên sân Botin nhưng mà cầm bóng đến 68% so với 32% dành cho đội chủ nhà Botin đấy thì Arsenal cũng tung ra được đến 14 pha dứt điểm trong đó có 3 pha trúng đích này còn đội chủ nhà chỉ có 10 pha dứt điểm với 6 pha trúng đích mà thôi còn cái tỷ lệ kiểm soát bóng là hoàn toàn nghiêng về phía Arsenal luôn còn về kèo góc ở trận đấu này thì anh em thấy đấy riêng trận này tiến cũng cho anh em là cái mã tài gốc 9.5 ờ, đến 10 hòa cả trận thì anh em cũng đã húp được cái mã tài gốc ở trận đấu này tài gốc trận đấu này đã về 12 nha anh em ba cho Putin 9 cho Arsenal đấy thì cùng với đó là là ở, à, tiến nhớ là trận đấu này tiến chỉ cho anh em mỗi có một cái mã kèo là tài gốc mà thôi đó thì anh em cũng đã húp rồi thì à, <coughs> đây là cái thông số về trận lượt đi <coughs> thì trận lượt đi thì thì à, À, xin lỗi anh em nha tại tiếng hơi bệnh nên hơi ho nên anh em thông cảm như tiếng nha đấy thì ở trận lượt đi thì anh em thấy này Arsenal làm khách để ra sân với cái sơ đồ là 433 với cái bộ ba bộ ba tấn công ờ, trẻ tuổi đó chính là Saka này rồi Martinelli này cùng với đó là Nelson này đấy còn cái hàng tiền vệ rất là chất lượng như là Ishaka này rồi Vieira này đang có phong độ rất là cao luôn những cầu thủ này đấy bên cạnh đó về về các cầu thủ dự bị cũng rất là chất lượng của cái thằng Arsenal này nhưng là bắt tay này đấy rồi rồi uh, ờ, Row này đó rồi Tomiyasu này đó rất là nhiều cái tiền đạo chất lượng nha anh em đấy thì thì những cái cầu thủ này đã thể hiện rất là tốt trong cái trận đấu này và và uh, tuy là đã mở trước tỷ số 1-0 ngay ở uh, phút 22 của trận đấu nhưng Sporting trên sân nhà đã xuất sắc uh, lội ngược dòng cho Arsenal với số 2-1 đấy và đến phút 62 đến phút 62 thì thì Arsenal đã gỡ hòa và và dẫn trận đấu về với cái số tỷ số hai đều chung cuộc đấy anh em và cái bàn thắng hai đều này là cái bàn thắng mà phản lưới nhà của cái uh, uh, tiền vệ mang áo số 5 của Putin nha anh em đấy thì nói chung xét về cái cái tỷ lệ cầm bóng cũng như là về chất lượng cho trận đấu này thì uh, Arsenal hoàn toàn trên cơ so với thằng Putin đấy và quay lại với cái uh, những gì mà tiến vừa phân tích cũng như là nhận định cho anh em quay lại với cái trận lượt về này thì uh, à, hiện tại tiến có nói là nhận định cho anh em cái trận đấu này à, khá là sớm khá là sớm nên hiện tại chưa có cái đội hình ờ, ra sân chính thức đây tiến sẽ cho anh em xem nha nên hiện tại chưa có cái đội hình ra sân chính thức nên uh, tiến sẽ bỏ qua cái phần mà đội hình dự kiến ra sân nhé anh em đây đây anh em đấy thì uh, quay lại với cái cái trận lượt về này anh em thấy này chưa có đội hình dự kiến ra sân này nhưng mà về cái mã kèo chấp mà tiến vừa cho anh em theo dõi trên trang ấy là đội chủ nhà Arsenal chấp 1.5 chưa có Bitcoin cũng như là mã kèo chấp 1.25 với 1.75 thì riêng với các mã kèo này cũng như là mã kèo góc kèo thẻ mà nhà cái chưa có ra kịp trên cái trang này nhưng mà tiến nói nhiều rồi trước giờ bóng lăn tầm 3 đến 4 tiếng chắc chắn những mã kèo góc kèo thẻ nhà cái sẽ đưa lên trang cho anh em chơi đấy ok và tiến sẽ chốt cho anh em à, đây tiến sẽ chốt cho anh em ờ, các mã kèo như sau nhé trước tiên là mã kèo ờ, Arsenal chấp 1.25 ft cả trận, ok nhé anh em đây là kèo chấp cả trận này tiến sẽ ghi rõ ràng hơn cho anh em nha kèo chấp cả trận, ok cho anh em đấy còn thứ hai đó chính là kèo gốc kèo gốc cả trận nhé thì anh em vào tự tiến cái mã kèo tài gốc 9.5 ft ok cho anh em đó đây là hai cái mã kèo mà tiến chốt cho anh em trong cái cuộc đối đầu này nhá đầu tiên là anh em vào cho tiến nè cái mã kèo Arsenal chấp 1.25 thôi nhá 1.25 thôi để tránh cái trường hợp mà mà mà về với một bàn cách biệt anh em ờ, sẽ chỉ thua nửa kèo mà thôi anh em chơi như vậy thì sẽ hạn chế được cái việc thua lỗ nhiều hơn nhưng cái mã kèo thứ hai anh em dằn cho tiến cái mã kèo gốc kèo gốc 9.5 cho tiến đó anh em có một cái số 4 ví dụ như anh em có số 4 10 cũ thì nên anh em cứ chia đều hai cái mã kèo này mỗi kèo 5 cũ cho tiến đấy anh em cứ theo tỷ nha cái mã kèo tài gốc tỷ lệ nổ rất là cao vì với cái lối chơi tấn công của cái thằng Arsenal dồn dập nó nó sẽ à, giúp cho xuất hiện rất là nhiều quả gốc với lại Botin sẽ thi đấu trên sân nhà của Arsenal nên chắc chắn là thằng Botin này sẽ chơi với cái sơ đồ thủ đó chắc chắn 100% với anh em luôn là thằng Botin này sẽ chơi với cái lối chơi là phòng ngự phản công vì cái lối tấn công của thằng Arsenal này đang rất là hay cũng như là rất, đang rất là đều luôn đó thì à, đặc biệt là hai bên cánh nên sẽ rất dễ ảnh hưởng đến uh, xuất hiện những cái quả phạt góc đấy và với cái đội hình mà thủ mạnh của Boston thì chắc chắn là chặn này về góc rất là cao rồi cái lệ tỷ lệ mà nổ tài góc rất là cao nên anh em ờ, anh em không thể bỏ qua cái mã kèo mà tài góc 9.5 cả chặn này nhé đó cùng với đó là anh em dằn cho tiếng mã kèo Arsenal chấp 1.25 chỉ nhớ là chấp 1.25 thôi nhé Ok thì đây là hai cái mã kèo về tiếng chốt cho anh em trong cái cuộc đối đầu giữa Arsenal với Putin ở trận lượt về cúp C2 châu Âu vào 3 ờ, giờ rạng sáng ngày mai cũng như là phi hôm nay đấy thì anh em nếu mà thấy hợp mã thì anh em cứ vào những cái nhận định của tiến thấy phù hợp với anh em à, anh em tin tưởng anh em cứ vào và tiến nhắc lại tất cả mã kèo hai cái mã kèo này chỉ là những cái mã kèo tham khảo thôi nhé anh em mã kèo tham khảo thôi anh em nhớ nha vì trận đấu <coughs> chưa có được cái đội hình ra sân chính thức cũng như là chưa có những cái thông tin lực lượng chính xác hơn nên tiến chỉ cho anh em ở cái mức là tham khảo thôi đấy thấy hợp anh em vào không thì anh em có thể đánh ngược lại còn nếu không nữa anh em coi như là là tham khảo và bỏ không vào đấy nhớ nha anh em còn những cái mã kèo chuẩn hơn anh em nhớ nha những mã kèo chuẩn hơn mã kèo vip thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm 30 phút đến một tiếng tiến sẽ đẩy lên trên nhóm tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em theo đấy thì những anh em nào mà trên nhóm muốn uh, uh, những anh em nào mà muốn vào nhóm muốn vào nhóm cùng đồng hành với tiến đặc biệt là những anh em mà đang xa bờ thua tha muốn cùng đồng hành với tiến trên nhóm để uh, gỡ gạt cũng như là là uh, kiếm cơm gạo hàng ngày để quay bờ để vào bờ thì cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc là cái số zalo à, tiến để phía dưới góc màn hình ở video này đấy hoàn toàn là miễn phí nha anh em và tiến nhắc lại một lần nữa vào nhóm hoàn toàn miễn phí và đặc biệt là anh em chỉ cần hai điều kiện thứ nhất là phải có số 4 một hai cũ trở lên thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến và cái việc chơi cùng trang bắt buộc anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online để nói chung là như vậy anh em đạt đủ hai cái yếu tố đó thì cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ giúp đỡ anh em vào nhóm ok cho anh em à, thì cái video này nó cũng dài rồi hai mã kèo và tiếng cho cho anh em rồi cũng đã xong rồi anh em kết thì vào nhá ok thì tiếng cũng đã xin kết thúc cái video này tại đây anh em yêu quý tiếng hay những nhận định của tiếng hay uh, nhận định kỹ càng chính xác thì anh em hãy để lại cho tiếng bằng một, một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng so kèo để cho cái kênh này của tiếng mau đạt cái mốc là một ca sub để tiếng có thêm nhiều cái động lực mà lên những cái video uh, nhận định đưa các mã kèo sắp tới cho anh em tham khảo thứ hai là anh em đăng ký thêm cho tiếng vào cái kênh uh, tiếng bóng đá đây là cái kênh mà tiếng mới lập nhớ nha anh em đây là kênh tiếng mới lập nên chưa có được cái đề xuất từ youtube từ cái kênh này nên anh em bấm tiếng bóng đá nó sẽ chưa ra trên kênh youtube đâu nhưng mà ngược vào đó anh em có thể bấm cái tên miền là tiếng bóng đá 68 anh em gõ trên cái thông thanh công cụ tìm kiếm của ờ, youtube là tiếng bóng đá 68 gì liên tiếp nó sẽ ra cái kênh tiếng bóng đá này đấy anh em nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh này luôn nhé đấy ok thì cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư